Chào mừng các bạn đã quay trở lại với uh, kênh Mona Nail Hôm nay Mona sẽ hướng dẫn lại các bạn uh, vẽ bông cọ bản 3D trên nền móng Mona đã thiết kế sơn nền sẵn Những cánh bông này ở những video trước Mona đã hướng dẫn các bạn vẽ những cánh bông này Mình xoay liền một lúc ba cánh và hôm nay Mona chỉ có hướng dẫn các bạn uh, xem lại một lần nữa để uh, Mona phối uh, cái bông 3D cho các bạn xem thì đã được uh, 5 cánh rồi bây giờ thì Mona sẽ tô lại thêm một lần nữa để cho cái à, cánh bông của mình nó được à, rõ nét hơn nữa và bây giờ các bạn đã nhìn thấy nó đã được uh, sáng lên rồi Hiện tại thì ở trong trường Monanel uh, à, đang có những khóa vẽ cọ bản 3D phun móng như thế này. Thì nếu các bạn nào mà quan tâm và yêu thích cọ bản 3D giống như Mona thì các bạn hãy để lại số điện thoại phía bên dưới à, bình luận phía bên dưới kèm theo một lời bình luận rằng là à, chị hãy tư vấn cho em về những khóa học thì Mona sẽ biết và Mona sẽ tư vấn cho các bạn những khóa học nào mà phù hợp à, với khả năng của từng mỗi mỗi bạn hoặc là các bạn có thắc mắc gì về dụng cụ của bên Cala Vũ thì các bạn cũng hãy để lại số điện thoại kèm theo lời nhắn là à, tư vấn cho em về dụng cụ thì Mona sẽ nhờ bên dụng cụ Cala Vũ tư vấn cho các bạn nha ở lớp thứ hai trồng lên này thì Mona vẫn sẽ tô lại để cho nó à, được rõ nét hơn còn là ở trong trường Mona hiện tại và ở trong tháng 2 tháng 3 này vẫn có những lớp cho các bạn học thử miễn phí để các bạn được à, trải nghiệm rằng xem mình có khả năng à, làm neo không xem mình có khả năng à, vẽ những cái mẫu vẽ 3D hay có nét có đầu hay không thì các bạn cứ đến để các bạn thử nha thì sẽ có những cô giáo trên trường sẽ hướng dẫn các bạn vẽ à, và hướng dẫn các bạn tán bột vẽ như thế nào là đẹp thì các bạn cứ đến trường à, từ thứ hai đến thứ bảy buổi sáng hoặc buổi chiều đều được hết còn nếu bạn nào không rảnh vào à, ban ngày thì các bạn có thể đến vào buổi tối à, thứ hai thứ sáu các bạn sẽ được học thử miễn phí từ 2 đến 3 mẫu của bản 3D tùy theo khả năng vẽ của các bạn bây giờ thì mình sẽ chêm thêm một chút lá nữa và những phần móng mà nó trống đó mình chêm thêm một chút ở cái phần học vẽ này có rất là nhiều bạn họ mo ra rằng à, có cần hoa tay có cần có cứu vẽ không thì Mona xin trả lời là không cần tại vì tại vì bản thân chính Mona cũng không có thiếu về vẽ vời không có một cái hoa tay nào ở trên tay hết nhưng mà Mona vẫn có thể vẽ được là vì sao là vì Mona rất là yêu thích ngành neo à, yêu thích vẽ chỉ cần các bạn yêu thích nó thôi à, mê đó thôi không cần mình có thiếu chỉ cần bạn thích thôi bạn vẽ bạn không biết chán bạn không nản thì bất cứ một mẫu vẽ nào mà là hướng dẫn các bạn các bạn đều sẽ vẽ được hết mà không cần sáng tạo chỉ cần vẽ theo những cái mẫu mình đã có sẵn thì mình sẽ chỉ các bạn hướng dẫn các bạn từng nét một từng nét nhỏ một sau đó mình sẽ ráp lại thành từng cánh bông lớn từng cái mẫu hoàn chỉnh luôn thì các bạn rất dễ làm và không cần hoa tay nha thậm chí có những cô mà năm mấy sáu mấy tuổi cô các cô vẫn vẽ được vẫn học được trong khi các cô mới vô trường các cô tưởng chừng là các cô không thể vẽ được tại vì do là cô có suy nghĩ rằng mình lớn tuổi rồi mắt mình kém thì mình sẽ không vẽ được những cái chi tiết tỉ mỉ như này nhưng bây giờ các cô đã vẽ rất là chuyên nghiệp và cô đã, đã đang đã đã đi ra nước ngoài và hành nghề neo rồi mình viền lại để cho cái cắn của mình nó được rõ hơn cái bột này mình mua mình phải lựa chọn nha không phải bột nào mình vẽ lên nó cũng sáng màu được y như là trong hình à, hoặc là không phải bột nào mình vẽ lên nó cũng có à, ờ, 3D nha phải tùy tùy lại bột bây giờ mình tước cái phần nhụy ra thêm một chút nước mỏng thôi dày lên một chút xíu Vậy là mình đã hoàn thiện xong một bông 3D có bán những cái bông mà mình xếp chồng lên nhau Nó chỉnh sửa sơ thêm một chút xíu nữa Lá mình cũng tước chấm gơ một chút xíu bi ở phía bên trong nhụy vậy là Mona đã hoàn thành xong mẫu 3D của bản à, ờ, rất là dễ thương và phun móng luôn chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo